hai mình xin chào tất cả mọi người nha Thì bây giờ mình mới mình mới ngủ dậy mọi người Thì à, bây giờ là mấy giờ ta? Bây giờ cũng khoảng 6 rưỡi 7 giờ sáng rồi mình dậy hơi trễ Tại hôm qua, tại tối là mấy giờ mình mới ngủ ta? À, 4 giờ sáng mình mới vô lều để ngủ nghỉ ngơi mọi người Thì nên là mình dậy hơi trễ Bây giờ là chồng mình với lại à, đây là lều của nhà mình nè đây là lều của chân và sai mình nè đó họ chưa dậy nữa mình dậy rồi thì mình à, chuẩn bị mình nấu cháo cho Peter trước bây giờ vẫn còn à, còn mặt trời phía sau mình đấy mặt trời hoàng hôn lên rồi nha mọi người mặt trời lên rồi nha vẫn còn à, đẹp lắm đó, mình quay phía sau cho mọi người coi nè còn một vòng nha đây là cái bình nước hôm qua mình mua là 20 lít 25 ngàn nha mọi người nướng khoai đồ nè đó còn kia là mặt trời lên nè đó hơi bị chiêu luôn hồ chị An nha mọi người bây giờ là à, có người dậy để đi uh, chèo sấp rồi mọi người để mình zoom lên cho mọi người coi đó nhiều người đi chèo sấp rồi nha hồi nãy mình hỏi là một trăm hai một tiếng đó mọi người bây giờ mình uh, bây giờ mình sẽ pha cà phê nha mọi người mình sẽ nấu cà phê trước và để đó để đây đi đó bây giờ mình sẽ pha cà phê trước nha mọi người mọi người có thấy mình sẽ để ở đây nè mình nè à, cái bếp này là cái bếp uh, ờ, cái bọt đó mình mọi người mình mua ở shop ờ, cắm trại luôn á mình không nhớ giá nữa tại vì giá nó để trong bill rồi cái này tầm à, ba trăm mấy hay sao mọi người cái bình này bình là mình mua bình bình ga mới mọi người đó để cho nó an toàn đó bây giờ mình sẽ dùng cái bếp ga gấp gọn này để mình à, nấu cà phê nha mọi người thì đợi, mình để cái này ở đâu cho nó đây cho mọi người thấy là đây này đó mình sẽ để trên đây mình nấu nấu cà phê trước nha đó. bỏ ga vô mình lần đầu tiên mình gắn cái này mình không biết gắn sao nữa nè trời lên tới nơi rồi sẽ nấu cà phê trước khó vô múa ta yêu sợ quá mọi người ơi giống như bếp dỗm á để mình đi lấy cái à, cái này là cái xoay cà phê nè kẹo đây đây là để giới thiệu mọi người đó cái phim pha cà phê nè mình à, sẽ bỏ cà phê vô trong đây trước bỏ nước vô trong đây đó mọi người ơi mình đã thử bật lửa lên rồi mọi người mình bật bằng ờ, hộp quẹt nha đó bây giờ mình sẽ tắt đi tắt lửa đi để bây giờ mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái đồ pha cà phê đó nha mình đổ nước vô đây rồi xong sau đó mình sẽ cho bột cà phê vô cái cái khay này nè trước khi mọi người cho cà phê vô đây á thì mọi người hãy cho cái tấm ờ, tấm lọc này vô trước nha tấm lọc này là để lót ở dưới á để cho cái bụi cà phê nó khỏi bị ở xuống nước á đó. đó mình nghe chồng mình nói vậy chứ mình cũng không rành lắm mình đầu tiên mình làm rồi mình đi lấy bột cà phê nha đây cà phê của mình đây mình sẽ cho vào đây nha mọi người sẽ bỏ cái này vô thì lát nước cà phê nó sẽ chạy lên lên lên lên lên cái này nè mọi người đó, bây giờ mình sẽ nấu nha để mình à, mình quay à, mình quay video tiktok nè Bây giờ mình à, sẽ bật lửa để nấu cà phê nha mọi người ơi Sợ quá, sợ quá Thù Hồn luôn á Cái này nó xì nhiều chứ ta Cái tép thì nó dụ ghê trời cái này sao nó cứ phục phục lửa lên mọi người nhỉ Kiểu sợ sợ sao á Lửa không ổn định hết trơn Mọi người ơi Hình như mình cho nhiều nước quá cái nước xì ra nè Mà lửa này nó bất ổn quá mọi người ơi à, Có súng vậy chị à, Mình, mình, mình trào lên chưa ạ? Hay sữa xíu nữa đi tại vì chưa có ai dạy hết trơn á dạ vâng, là cho chị ừ, thêm hai cái ghế với một cái bàn nữa nha ờ đúng rồi ờ, mình đang ờ, không biết là cái bếp này sao nó không bất ổn đó mọi người pha cà phê mà nó kỳ quá nhưng mà có mặt trời đẹp nha mình nên thuê hai cái ghế rồi nè để chờ họ mang thêm hai cái ghế nữa đó. bây giờ mình sẽ mang ờ, hai cái ghế này ra ngoài đây nha mọi người ơi Chào mọi người coi à, pha cà phê bất ổn của mình Lần đầu tiên pha cà phê cắm trại ôi, ơi, nhiều chưa Mình tưởng nó sẽ nhỏ giọt từ từ Ai ngờ nó ra một nùi luôn Để mình à, cho mọi, con, mọi người coi nó sôi sụp sụp nó sẽ như thế nào Nhìn nó mắc cười lắm Nãy mình quên bấm có ngựa chưa nhỉ đây nè đó đó nó chào mọi người ơi mình sẽ tắt đi chứ mình sợ nó quá đó nó sẽ sôi như vậy nha mọi người pha cà phê bất ổn lửa nó to quá mà nó không có điều chỉnh được đi set up uh, bàn mọi người ạ bàn với ghế à, trước khi đi set up thì mình chờ họ mang đủ bàn đủ ghế ra đã bây giờ mình uh, đi um, cà phê này chắc lát nữa cho sữa đặc vô là được chứ giờ mình biết là gì bên nó bây giờ mình sẽ đi nấu uh, nấu cháo nha mọi người nấu cháo cho Peter ăn mình sẽ dùng cái nồi này tóc luôn đã bị đỡ cắt tóc luôn Em ơi có lấy tiền luôn không? Không biết hôm qua anh lấy ờ, nước thôi, nước với đã vậy. Thế trả tiền rồi hả? Dạ vâng. Thôi ờ, lát nó trả một lúc luôn, lát nó còn sót nữa. Dạ vâng, ok chị. Rồi. Bàn chỉ để dưới nước được đúng không? Bàn này hả chị? Dạ ừ. vâng. Để gần gần thôi để không nó chìm mất bàn. <laughs> Cảm ơn nhá. Bạn cho thêm bàn chị. À, giới thiệu bộ nồi với mọi người luôn nha đây là bộ nồi cắm trại mình mới mua mình cũng không nhớ giá luôn đây là cái nắp hello Peter Peter nó dậy rồi mình cho mọi người coi hello Peter wake up another day hả huh? wake up in another place Peter và Daddy vẫn đang ngủ đã dặn dịch uống cà phê sáng từ lâu rồi Bây giờ mà cả nhà mình vẫn còn đang ngủ Mọi người ạ à. Mình đi nấu cháo cho Peter Mới có bộ nồi muốn mua à, Để giới thiệu mọi người luôn Đây là cái ấm trà nè Ấm nấu nước nước á mọi người Để bỏ cái đầu tên lên đi đây đây là cái ấm rất là xinh luôn chồng mình rất là thích cái này luôn nè đó còn cái này là cái nồi mình đi nấu cháo cho Peter luôn mình nấu cháo chắc nấu cháo trứng đó mọi người đây là cái chảo nè cháo trứng mình cho mình cho Peter nó <laughs> nhìn mình mình cho mình nấu cháo mình sẽ cho yến đó mọi người đó bây giờ mình sẽ đi nấu cháo nha để đi lấy gạo này lấy yến đó mọi người mình có mang cả hạt chia nữa rồi không biết có mang yến không không thì mình cho rong biển nha mọi người không có yến thì mình cho rong biển ok ta À. đó đây là gạo đây mình nấu ăn thì ăn luôn không ăn thì thôi còn đây là yến nha mọi người cho hơi nhiều mình kiểm tra rất là ổn áp bây giờ mình sẽ vo gạo về mình sẽ vo gạo về dính mặt đó mọi người mình đổ ra đây luôn cái này là đất nền đất cát thôi mình nấu cháo cái này mình sợ nó trào quá đi bếp này nó dũng không rồi bắt đầu tinh thần nó cứ phục lên á Sợ ghê trời Giờ mình đi set up cái bàn Ghê quá này sĩ bà này xếp sao vậy ổn ác không ta Trân ơi Dậy chưa Daddy ơi Dậy chưa chưa có ai hết dạy hết mọi người ơi chỉ có mình mình lại dạy vậy thôi Bây giờ mình làm gì nữa ta? À mình lấy trứng Lấy cái chả ra chim trứng đấy mọi người ơi mình sẽ lấy cái chạm này dỗ quá chút cho nó nở đi chết mẹ nó cháy luôn rồi <laughs> cháy luôn chị cháy của tôi rồi mình quên mang cái này ra đồ sữa Mọi người ơi, bây giờ là dạy hết trơn rồi nha <laughs> Bây giờ mình sẽ làm đồ ăn sáng, ăn ở đây và bơi Và chiên trứng uống cà phê nha mọi người Chiên trứng để ăn sandwich và uống cà phê nha here. Đó. Thì mình cũng giới thiệu mọi người là mình có mang 6 à, quả trứng sandwich hôm qua và nó mì hôm qua ăn vẫn còn dư nha Và cái bếp mình đã set up ở đây xong hết rồi Có cả chai dầu và cà phê mình pha sáng nay nè Rồi Can you make one coffee for me? Do you want coffee? Oh. the, the, the fire quite funny, so... Is that on? Is it, yeah? Is it on? No, not yet. Oh, fire. On. That's what I like to... You have to turn it on. Does you, does turn on here. No, you can, you can click it here or what? Nhưng mà không được. That's because of the wind. Yeah. yeah. có chill không đây là cà phê của mình Letzter, that's why. See thing come up. Uh, yeah. Serious business.